thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ đồng tiền hối lộ và chạy án. Hàng chục bị can này bị đề nghị truy tố theo các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và chiếm đoạt tài sản. Hình ảnh báo pháp luật đưa tin. Báo pháp luật đưa tin, nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ với cáo buộc để nhận tiền của các cá nhân để chạy án với số tiền 2,65 triệu USD chỉ trong năm 2022. Theo báo pháp luật, quá trình điều tra bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp cơ quan an ninh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình bị can đã nộp khắc phục 460.000 USD. Hai cựu Thứ trưởng Ngoại giao là Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam bị truy tố tội nhận hối lộ, Ông Tô Anh Dũng bị cáo buộc là nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng. Còn ông Vũ Hồng Nam bị cáo buộc trong quá trình làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng để giúp đưa công nhân từ Nhật Bản về Việt Nam. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên là ông Phạm Trung Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất với số tiền là 42,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo truyền thông nhà nước, hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban đối ngoại Trung ương và của khoảng 10 cơ quan nhà nước từ cấp bộ ngành đến chính quyền địa phương cũng bị đề nghị truy tố. Nhóm bị can bị truy tố tội môi giới hối lộ gồm Bùi Huy Hoàng, chuyên viên Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam, Phạm Thị Kim Ngân, cán bộ phòng trị sự, tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ. Hình ảnh những quan chức nhận hối lộ khủng trong chuyến bay giải cứu. Nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Việt Thái, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia và Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Diễn biến của vụ chuyến bay giải cứu xảy ra trong giai đoạn từ cuối năm 2020 và năm 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều quốc gia. Hàng trăm ngàn người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương để tránh dịch. Việt Nam đã tổ chức gần 2.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 60 quốc gia về nước. Khi đó, chính quyền Việt Nam lớn tiếng hô hào về hành động anh hùng của những phi hành đoàn bay thẳng vào tâm dịch, tuyên truyền rằng đây là những chuyến bay nhân đạo, là hành động bảo hộ công dân của chính quyền. Tuy nhiên, thực tế lại phủ phàng bởi lên được những chuyến bay này thì chi phí không hề rẻ và thủ tục không hề dễ dàng. Hàng trăm ngàn người phải xếp hàng, phải mỏi mòn chờ đợi, muốn có tấm vé, ngoài tiền vé ngất ngưỡng, rất nhiều người còn phải vận dụng đủ các mối quan hệ. Ngay từ đầu năm 2021 đã có rất nhiều phản ánh, phàn nàn trên mạng xã hội về tình trạng này. Trong một cuộc họp báo vào tháng 1 năm 2022, thì báo chí đặt câu hỏi với nghi vấn có trục lợi từ các chuyến bay giải cứu hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án, trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.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 Ngày 2 tháng 4, trang AFA Tiếng Việt có bài bình luận Bao nhiêu tiền một lạng đinh la thăng của tác giả Lưu Văn Minh. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nói trước Quốc hội rằng số tiền ông Đinh La Thăng phải chấp nhận thi hành án là khoảng 600 tỷ đồng. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra. Tác giả nhận xét hài hước rằng đến chánh án tòa tối cao mà còn chưa nghĩ ra cách để thu hồi tiền phạm pháp cho nhà nước, thì ông Thăng chỉ còn cách như truyện tàu đem thân đền đáp. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả ước tính với 600 tỷ chia cho trọng lượng cơ thể của ông Thăng, thì giá của ông Thăng có lẽ đem so được với đường tam tạng, vì mỗi miếng thịt trên cơ thể đều vô giá. Tác giả dẫn lời ông Nguyễn Hòa Bình nói rằng, Hiện tại, pháp luật Việt Nam chỉ được thu hồi tài sản tham nhũng khi công an, viện kiểm sát và tòa án chứng minh được nguồn gốc của tài sản là từ tham nhũng. Cũng có nghĩa các tài sản khác của người tham nhũng nếu không chứng minh được nó từ tham nhũng mà ra thì không được tịch thu. Tác giả cho rằng đó chính là vòng kim cô, vì các thủ đoạn tẩu tán tài sản hiện đã đến độ siêu đẳng, Hiện giờ chỉ cần có một tài khoản trên mạng và ẩn danh thì việc rửa tiền đã dễ như ăn gỏi gà rồi. Thực tế, theo tác giả, tham nhũng gần như là điều kiện bắt buộc để phần lớn các cá nhân tồn tại trong cơ quan nhà nước, bất chấp ý chí của họ. Hệ lụy của nó là người tham nhũng dám đánh đổi giữa hậu quả nếu bị phát hiện và lợi ích thu được. Khi bị bắt, những con cá vừa vừa chỉ cần lưu ý dán kỹ cái miệng thì ở ngoài các anh sẽ tìm cách chạy tội, chạy tù, chạy bồi thường, xem như hy sinh đời bố củng cố đời con. Nhưng ngày ra tù vẫn còn được một cục tiền to mà cả đời lương thiện không kiếm nổi. Tác giả nhận xét một xã hội vận hành theo những cách quái đản nhưng lại rất nhịp nhàng trong cái lý của nó. Mỗi người đều tìm cách lấy tiền của người khác. Mày ăn của tao thì tao ăn lại của con mày. Và vòng xoắn ốc này cứ tăng lên mãi, một xã hội ung thư, một nền kinh tế ung thư như thế hút cạn mọi nguồn tiền, triệt tiêu mọi nỗ lực và cạnh tranh lành mạnh. Vật giá tăng vọt trong khi tỷ giá đồng tiền thì yếu hẳn. Song mọi thứ cứ tiệm tiến dần đều, giống như nồi nước đun nhỏ lửa khiến cho cả trăm triệu con ếch trong đó vẫn điềm nhiên xem là chuyện thường. Hình ảnh cụ tổng người đốt lò vĩ đại. Nhưng tác giả cho rằng tham nhũng ở Việt Nam là một sinh thể gắn liền với thể chế nên diệt trừ nó là điều không thể. Tác giả nói xã hội Việt Nam đang chứng kiến một sự khai sinh kỳ lạ, luật pháp và hiệu lực của chính quyền dường như được chia làm hai, thời trước khi cụ tổng và từ khi có cụ tổng. Từ khi cụ tổng nắm quyền, hàng nghìn tổ chức đảng với hàng trăm nghìn cán bộ đảng viên bị kỷ luật, bị phạt tù, chưa kể một chủ tịch nước và hai phó thủ tướng đương nhiệm phải tự nguyện rời chức. Chiếc lò cụ tổng vừa cháy thì nguồn củi cung cấp dường như không bao giờ cạn. Chiến dịch đốt lò hay quét nhà của cụ tổng quả nhiên đã tống đi không ít rác rưởi. Nhưng đó có phải là bằng chứng cho sự mạnh mẽ của pháp luật hay không? Theo tác giả là không. Bởi vì những kẻ tham nhũng không một sớm một chiều gây ra thiệt hại nhiều tỷ đồng bởi ngân sách nhà nước đã thành bầu vú mẹ từ lâu lắm rồi. Tác giả đặt câu hỏi lúc đó pháp luật đang ở đâu, các tổ chức kiểm soát và phòng chống tham nhũng đang làm gì. Tác giả phân tích, nhiều năm nay pháp luật về chống tham nhũng không thay đổi nhiều lắm so với trước kia. Vậy nguyên nhân gì khiến cho chỉ khi cụ tổng nắm chắc và bắt đầu vung lên chiếc gậy quyền lực thì những đại thụ tham nhũng mới hiện nguyên hình là yêu quái củi tươi củi khô để nói gót vào lò. Đó có phải là tình trạng tê liệt của chính quyền, của cơ quan pháp luật trong chống tham nhũng thời trước cụ tổng hay không? Hiệu lực của cả nền pháp luật và chính quyền lại phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân duy nhất thì vô cùng đáng lo ngại. Nó nhất thời và không bền vững. Khi cá nhân ấy thay đổi ý chí chủ quan hoặc đơn giản là khi ốm yếu, khi thể chất không phục tùng ý chí hoặc khi quyền lực này chuyển sang tay một vị tối cao khác